クリックリリックスロットメイコン誰の口だ保証すんだ両手を掲げてロックドンチャージにワイシャツHello, chào mọi người trở lại với kênh của ngôi sao nhỏ thì mình là Công đây Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập gọi là ở ờ, sinh tồn sa mạc Mặc dù là lần trước mình có quay rồi nhưng mà nó bị gọi là hơi lỗi một tí nên là chúng ta sẽ bắt đầu từ tập thứ hai của gì cho mọi người okay. Nãy giờ mình ngồi mình sẽ uh, mình mình mình mình chỉnh cái máy nên là Ờ, uh, Vy nó đi trước rồi nó có hoàng trừ vậy không? Ờ. Nó có cái nhìn mà nó rớt con cục đi ăn rơi không? Ờ. Thì không có quả rớt không ta. Phải. Ừ nó rớt rồi à? nó rớt một cục rồi à? vãi có một con bò cạp nó nó bay ra chỗ đám mây nè nó đứng trên nó hay vậy vậy trời mình dặn nó nó sập rồi không có nó mọc nhiều nhỉ tao tao ở trên cây thấy tan mà đến khi mình đập xuống cái nó héo héo vậy mẹ ma vậy ai biết được ôi giời ơi cái địa cái thằng nó lát xong nó xiên rồi để đi kiếm cái khẩu không còn nhảy qua lên nguyên cây to ờ. cây được quả cây được hai quả ok chúng ta sẽ đến với những qua bên đây này chị à con kia là mày bay bay về nha rồi thấy có này gì nữa Bên đây cũng có mấy cái ốc chó này chị Đó, có một cục tiêu thêm nữa Rồi xem trà mưa luôn À, lại đó thêm cục titan nữa rồi Mày đạp cái lóc bên cạnh đó xong mày đập ấy xuống Từ từ đậm, từ đậm các con coi họ lầy Được một con à. Đúng không? Ừ. Mới nãy ở trong điện thoại của tự nhiên đó nó gọi xong nó đang nó tự đăng ký rồi nó chờ tiền em chờ xem ai biết được để đi xong rồi lấy tiền đô Dạo này quá trời con Có bắt được con năm quả áo được một con Ờ lâu rồi Nắm tóc đi xe Nó Ờ, cái, cái, này cây này nó quá trời trái luôn bây giờ được chín trái chó rồi để sao đi có cái điểm này chúng ta sử dụng này đập rớt ra thì ta đó trời nó tối nhanh vậy à, con này nó bị ảo ma nhỉ đập cái không rồi, một cái duy nhất chị Một cái duy nhất ừ, ừ. Trời Hai xịn xịn lên Một trái duy nhất một con Trời thế à Con này đang gần quá, thôi kệ Một con thì đủ rồi Thôi bắt thêm con nữa Thôi, em lên nữa thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi thôi à hai trái con này là hai trái chị không? à. đi đấy thôi ok giờ chúng ta về lại là trà hoa nhìn bắt được không được nhưng mà mình phải cho nó ăn cái trái gì trái gì trên cây trong rồng á tìm làng coi chạy cái làng của mình đây đâu à? ủa cái làng đó? cái này cái trái kia cây sao mà bên này chạy cái trái này này đập đi toàn phục lạc đè có cái trái đó đó còn Rồi mày có tính xây nhà không? Còn xây sau giờ mình hãy tạo tặng căn nhà của người khác à. Rồi để em kiếm cái bàn chế tạo kiểu đó là chế tạo đó thì nó kêu kiểu nó để mất mất mất vả cầu hang đi hả cái vòng này đúng mẹ luôn á vòng chị đặt bàn chế tạo mấy cái lò random titan hay đặt ra lại đi cái nhà này chặt căn phòng nhìn bên ngoài nó to mà sao bên trong nó nhỏ nhỉ nhông titan ủa đang nung cây chiến em nung cái hạt dưới này rồi vậy ta cái gì mày cái dưới luôn đi để ngớt bớt mấy cái hoa hoài do này chị do cái phần kiến trúc có nè bao vật liệu hay kiến trúc trang trí nhá, trang trí trang trí Học ờ, miếng rõ tường sẽ tạo được một cái copy ta sẽ tạo cái điều titan này hình như phải ba cục titan mới chế tạo được nó cái đón titan có gì tao cũng ngu thôi ờ à, đại sẽ chế tạo cái điều này cái gỗ dương này không chế tạo ra được uh, ván gỗ à rồi để hai cộng à rồi bạn chế tạo gì nữa không chắc con thôi nhỉ còn lại gì mình chế tạo sau giờ mình nhớ cái đôi cái gương đi rồi à, xuống dưới kia tìm đồ mất cái này đi tìm đồ đi rồi